Música làm cuộc sống thêm tình thân ái thêm tươi đẹp hơn để yêu như Chúa yêu phải học kinh thánh thôi nơi chị cho biết những điều cần thiết cho ta yêu mình Chúa yêu, học yêu như Chúa yêu để làm cuộc sống thêm tình thân ái thêm tươi đẹp hơn. Để yêu như Chúa yêu phải học kinh thánh thôi nơi chỉ cho biết những điều cần thiết cho ta yêu. ân cần thăm để chỉ cho biết những điều cần thiết cho ta yêu người yêu người như chúa yêu không thù không oán ai không hề chơi xấu ai bao giờ yêu người như chúa yêu không hề ghen ghét ai không hề nói xấu ai một tia yêu người như chúa yêu không ngại chi khó khăn ân cần thăm chỉ khó khăn ân cần thăm viếng ai đau buồn yêu người như chúa yêu chân thành luôn thứ tha những người gây đớn đau mình yêu như Chúa yêu, học yêu như Chúa yêu để làm cuộc sống